Hello, hello, xin chào các anh chị em. Anh chị em có mặt thì chúng ta có thể comment vào cái phần ô chat để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta bắt đầu trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào tất cả anh chị, các bạn trong cái buổi tối ngày hôm nay. Nếu chúng ta có đang có mặt thì có thể comment vào ô chat để chúng ta tương tác và đặc biệt là những anh chị em nào đang có mặt thì chúng ta có thể chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết bởi vì những cái video mà Dũng chia sẻ có thể sẽ giúp ích cho rất nhiều khi mà chúng ta biết rằng là phần lớn các nhà đầu tư chưa biết đầu tư bắt đầu từ đâu đâu bắt đầu đầu tư như thế nào bắt đầu giao dịch ra sao thì ờ, trong cái video này với cái chủ đề đó là uh, thị trường tiếp tục sideways uh, cái cơ hội còn tiếp tục đến với chúng ta hay không ạ uh, trong quá trình sideways thì anh chị em biết rằng là liệu có cơ hội nào tiếp tục đến với chúng ta hay không nên chính vì vậy thì uh, có thể chúng ta sẽ chia sẻ cho những anh chị em những người thân những người bạn đặc biệt cho cộng đồng chúng ta biết rằng là với thị trường diễn biến như thế này thì chúng ta cần phải làm gì ạ à, quyết định đúng không quyết định chúng ta sẽ quyết định ra sao chúng ta biết rằng cùng một cái vấn đề tạo ra cùng một cái vấn đề cùng một sự kiện thì sẽ có gì ạ có những người sẽ phản ứng khác nhau có rất nhiều anh chị em thì phản ứng gì ạ phản ứng rất là mạnh mẽ ra thị trường sẽ lao dốc thị trường sẽ đi xuống rất mạnh nhưng có những người thì nhìn thấy những cái cơ hội đây là cơ hội để chúng ta biết vào tham gia vào thì chúng ta biết rằng là trong đầu tư chứng khoán trong cuộc sống trong mọi lĩnh vực nào đó thì cái mà chúng ta phản ứng với cái sự việc hiện tượng xảy ra nó quyết định cái số phận của mỗi chúng ta hello xin chào tất cả anh chị em xin chào bạn Nguyễn Trung Hiếu à, xin chào bạn bạn à, Lê Khải Nhân à, xin chào Hiếu Bùi xin chào bạn Phạm Thành xin chào Nguyễn Minh Nguyễn Minh Trí ạ. Xin chào tất cả anh chị em. Duy Sĩ xin chào tất cả các anh chị em đang có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. Xin chào Trần Thiện. Thế thì ờ, khi mà anh chị em đã theo dõi những chương trình của Dũng thì anh chị em thấy là uh, ờ, mọi cái thì uh, à, mọi cái biến động của thị trường nó đều đến từ những cái nguyên nhân mà chúng ta không thể biết được. Nhưng nếu chúng ta có cái hình thức đo lường, nếu chúng ta có những cái gì ạ, à, có những cái cảm có thể hiểu rõ được cái cái hành vi tâm lý của mỗi uh, cái vận động của nó thì chúng ta có thể biết được cổ phiếu chúng ta đi đâu uh, trong cuộc sống chúng ta thì các bạn biết rằng là các bạn dù là các bạn kinh doanh này kinh doanh à, dù là cái mối quan hệ gia đình như hôn nhân dù là đầu tư chứng khoán dù làm bất cứ cái lĩnh vực nào thì chúng ta biết rằng là cảm xúc yếu tố cảm xúc là yếu tố quan trọng nhất các bạn nhá yếu tố cảm xúc là yếu tố quan trọng nhất và làm sao để chúng ta nhận ra được cảm xúc của mình làm sao để chúng ta biết được vấn đề của chúng ta ở đâu và đặc biệt là tất cả những cái việc sự việc hiện tượng xảy ra với mỗi chúng ta đó là do chúng ta gì ạ chúng ta phản ứng mọi cái phản ứng của chúng ta lên những sự vật hiện tượng nó sẽ dẫn đến cái kết cục của chúng ta nó dẫn đến kết quả chúng ta dẫn đến gì ạ mọi cái hành vi của chúng ta nên chính vì vậy chúng ta đấy là cái phản ứng tác động rất lớn lên cái hành vi của mỗi chúng ta nên chính vì vậy thì anh chị em là gì ạ anh chị em sẽ uh, cần phải nắm rõ được là bạn cũng rõ được là chúng ta phải phản ứng như thế nào ok rất nhiều cảm ơn bạn Bùi Văn Siêng à, xin cảm ơn bạn rất nhiều thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy rằng là phản ứng của chúng ta hãy phản ứng với những những cái vấn đề của chúng ta nếu chúng ta phản ứng đó những bài học thì điều đó tuyệt vời nếu ta phản ứng với đó những là khó khăn à, phản ứng với những cái đấy là những cái yếu tố mang tính chất tiêu cực thì chúng ta thấy là tất cả những cái gì nó nằm dưới dòng kẻ đó là tiêu cực đó là gì ạ đổ lỗi đó là gì ạ không chịu trách nhiệm đó là những cái gì ạ mệt mỏi đó là đấu kỵ tất cả những yếu tố bên dưới nó đều dẫn đến chúng ta cái kết cục để đi xuống còn những cái mình những phần bên trên tức là dòng kẻ bên trên đó là gì ạ chúng ta chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm đó là gì ạ biết ơn đó là tình yêu thương đó là gì ạ đó là gì ạ cho đi tất cả những điều đó và đặc biệt là trong tất cả các gì ạ cái tố chất của mỗi con người chúng ta nó có rất nhiều tố chất đó kỷ luật ạ trong đầu tư chứng khoán chúng ta có cái, những cái gì ạ yếu tố về kỷ luật theo anh chị em là trong đầu tư chứng khoán này những cái phần nào là quan trọng nhất ạ theo anh chị em chúng ta trước khi mà chúng ta chia sẻ trong buổi tối hôm nay thì Dũng mong muốn rằng anh chị em sẽ comment của Dũng là trong các tố chất của mỗi cả nhà đầu tư thì anh chị em thấy rằng cái tố chất nào là yếu tố quan trọng nhất ạ tố chất nào à, tố chất nào theo anh chị em là tố chất nào chúng ta có thể tương tác với Dũng là cái tố chất nào là tố chất mà anh chị em nghĩ là quan trọng nhất chẳng hạn là ai nghĩ là kỷ luật là quan trọng nhất ạ đúng không ở một số anh chị em như bạn là nhất tuổi là nguyên tắc đúng không à, xin cảm ơn ạ nguyên tắc à, một số anh chị em ở IQ EQ à, cảm xúc đúng không chúng ta có yếu tố về cảm xúc về kỷ luật về gì ạ còn gì nữa tâm lý năng lượng đúng không có rất nhiều anh chị em có rất nhiều năng lượng à đúng không chúng ta còn gì nữa còn năng lượng chị ờ, còn gì ạ kỷ luật và wow, còn rất nhiều tuân thủ kỷ luật năng lượng anh chị biết em biết rằng có rất nhiều người ta có năng lượng bây chúng ta thử xem xem là còn nhiều yếu tố nào khác nữa không tin tưởng vào phương pháp ok thế bây giờ chúng ta thử xem là niềm tin ạ kiên nhẫn rất nhiều yếu tố quản trị rủi ro thế thì các bạn biết rằng là trong tất cả những cái, cái phần Dũng sẽ làm kỹ về một cái video như này một số anh chị em thấy chúng ta có năng lượng bây giờ chứ cơ bản này này có một số anh chị em khi mà thị trường xuống lao dốc giảm rất mạnh mà chúng ta vẫn có năng lượng mua đi anh em em mua đi múc đi múc cổ phiếu đi tham gia đi tuyệt vời lắm ạ bây em đang vừa rồi em thấy cổ phiếu này rất là tuyệt vời và chúng ta có năng lượng rất là cao để chúng ta mua vào à, vậy cái năng lượng đấy nếu chúng ta vẫn tiếp tục duy trì duy trì năng lượng cao và để mua vào cổ phiếu thì điều gì sẽ diễn ra điều gì sẽ diễn ra à, xin cảm ơn ạ xin cảm ơn rất nhiều điều gì sẽ diễn ra nếu chúng ta có năng lượng ạ à, rõ ràng là chúng ta sẽ thấy rằng là hoặc là nếu mà thị trường nó đạt đỉnh đạt đỉnh đạt đỉnh và chúng ta gì ạ chúng ta lại tiếp tục tiếp tục mua vào bởi vì chúng ta đã có năng lượng rất cao bởi vì chúng ta có lãi đúng không à, ờ, đang có lãi đang có rất nhiều thứ khác nên năng lượng đấy chúng ta thấy là cái năng lượng đấy năng lượng nó dùng trong lúc nào năng lượng nếu mà năng lượng lớn quá mà chúng ta không nhìn được cái gì ạ cái nguyên tắc không nhìn được cái nguyên lý hoạt động của nó thì chúng ta thấy là nguyên năng lượng nó sẽ dẫn đến là thất bại nên chúng ta biết rằng là năng lượng là một yếu tố quan trọng trong đầu tư năng lượng là yếu tố quyết định cảm xúc của mỗi chúng ta đúng không năng lượng là yếu tố nó giúp cho chúng ta có thể luôn luôn tạo ra một cái hứng khởi nhưng quan trọng là chúng ta phải kiểm soát được quan trọng là chúng ta cần kiểm soát được đúng không? kiểm soát được chúng ta hiểu rõ được cái cái cái vận động của mỗi chúng ta đang ở đâu bản thân ai thế thôi năng lượng cao là yếu tố quyết định mọi thành công của mỗi anh chị em nhưng chúng ta biết là kiểm soát được năng lượng kiểm soát được cái gì ạ à? kiểm soát được tâm lý của mình đó là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống thế thì bây giờ chúng ta thấy lên tâm lý quản trị tâm lý anh chị em thấy là cái quản trị tâm lý quản trị cảm xúc ạ cái điều đầu tiên chúng ta có thể nhìn là tâm lý cảm xúc nó đến từ đâu vấn đề câu hỏi là tâm lý cảm xúc nó đến từ đâu chúng ta không hiểu biết là cảm xúc tâm lý nó đến từ đâu có một số anh chị em khi mà cổ phiếu giảm anh chị em rất là hưng phấn bởi vì cổ phiếu nó giảm và nghĩ là mua được cổ phiếu giá rẻ đâu mua cổ phiếu rẻ khi mà mua cổ phiếu nó rẻ thì rõ ràng rõ ràng chúng ta sẽ được là có tâm lý tốt nhưng tiếp tục rẻ tiếp tục rẻ thì sao còn tiếp tục bị thua lỗ có một số anh chị em thì mua cổ phiếu cứ tiếp tục mua cổ phiếu có bao nhiêu lương thì cứ nộp vào mua cổ phiếu và chúng ta thấy rằng là chúng ta ở à, cái tâm lý chúng ta rất là thoải mái bởi vì do nghĩ 5 năm 10 năm cổ phiếu sẽ lên nên vấn đề là không phải lo gì cả cứ mua đi ạ đúng không đâu lo không phải lo gì ạ à? mua đi à đấy thế thì mua đi ạ à thế bây giờ chúng ta thấy là để anh chị em sẽ hiểu là nếu mà không phải lo lắng cứ mua đi mua đi và chúng ta bảo chúng ta quản trị cảm xúc vì cảm xúc của chúng ta nó đến từ cái sự hiểu biết chúng ta có một số anh chị em sẽ thấy rằng là cái việc mà chúng ta gì ạ mong muốn mua bất cứ một gì ạ những cái gì mà chúng ta có lớn hơn chúng ta muốn thì chúng ta gì ạ có và lớn hơn muốn thì rõ ràng chúng ta dạy hạnh phúc và chúng ta thấy thoải mái thì bây giờ chúng ta để chúng ta mong muốn là gì ạ mong muốn cổ phiếu giá giảm mong muốn cổ phiếu ta và cổ phiếu nó giảm à, dạ, view nó giảm lớn hơn những cái gì mà chúng ta đang có thì đúng rồi chúng ta hạnh phúc và chúng ta thật vui vẻ bởi vì chúng ta đang có thì ạ có có suy nghĩ là sau khoảng 5 năm khoảng 6 năm từ năm nữa chúng ta mới bán cổ phiếu ra nên những người đó thì rất nhiều hạnh phúc câu chuyện đây là vừa rồi Dũng gặp một cái ờ, khách hàng của Dũng đấy thế thì chị ờ, chị ta chị, ờ, một cái chị chị ấy, chị mua cổ phiếu FLC thì lúc cổ phiếu FLC chị mua từ giá 13 14 sau đó thì cổ phiếu cứ lên lại xuống lên xuống đến giá 3 giá 4 thì Dũng bảo là chị bán ra tức là thực ra Dũng cũng không nói chị bán ra nhưng mà nếu cổ phiếu như vậy thì mình cứ giữ lâu năm tức là mình giữ một cái cái năng lượng xấu lâu năm tức là cái cái dấu ấn tiềm thức của mình lâu năm lâu năm nó làm cho mình gì à, ạ bị bị mệt mỏi thua lỗ thì trong quá trình gì à, ạ trong quá trình mà chị giữ sau đó thì chị quyết định chị bán số lượng cổ phiếu đi thì trong quá trình bán cổ phiếu đi thì cái việc mà Dũng cũng hỗ trợ cho cái vị khách hàng đấy một thời gian và tài khoản thì Dũng cũng nhớ lắm nhưng chắc khoảng độ ba hơn ba mươi phần trăm đấy ba hơn ba mươi phần trăm trong một thời gian mà đầu tư gọi là gọi là tập đầu tư tức là cũng đang tính chất là mua bán theo cái là rất là là là dè dặt chứ không phải mua mua mang tính chất là sử dụng những cái gì nó mang thiết là mua bán nó nó nó nó nó, nó tức là chúng ta vừa quay vòng thật nhanh quay vòng thật nhanh thì cái câu chuyện ở đây này sau khi một thời gian thì cổ phiếu FLC nó lại lên như là vừa rồi thì rất nhiều cái, cái người bạn của chị ra chị ấy có nói chuyện với là cái việc mà cổ phiếu FLC nó tăng như vậy thì nó dẫn đến một cái tình trạng đó là là nhìn về cái quá khứ mà chúng ta bị mất đi câu chuyện nó như vậy thì khi mà nhìn về quá khứ bị mất đi chúng ta sẽ đo uh, chúng ta lại đặt thấy là đau khổ bởi vì nếu không bán cổ phiếu ra thì rõ ràng bây giờ chúng ta khi được lãi hơn con số đó rồi câu chuyện nó là như vậy thì bây giờ chúng câu hỏi đặt ra là trong khoảng 3 4 năm vừa qua nếu mà cũng biết tình trạng như vậy thì có thể chúng ta sẽ gì ạ sẽ có lẽ là giàu rất to rồi thông thường người ta sẽ mất khi người ta mất mọi thứ chúng ta bị mất đi ấy. và sau khi quay trở lại một thời gian thì chúng ta cứ tập trung vào cái tiếc nhưng bản thân chúng ta thấy rằng là sau 3 năm sau 4 năm sau thời gian rất nhiều chúng ta sẽ phản ứng chúng ta như thế nào vậy những người bạn của của chị ấy có chia sẻ liệu trong một thời gian nữa cổ phiếu flc nó lại giảm giảm rất sâu nữa thì cái việc mà người ta có lãi hay không người ta có chốt được lợi nhuận hay là người ta tiếp tục nắm giữ và câu chuyện đó là câu chuyện muôn thưởng của rất nhiều các nhà đầu tư khi mà chúng ta cứ thấy là cổ phiếu lại lên xong lại xuống lại lên lại xuống và sau một, một lý do nào đó chúng ta bán ra bán ra thì có thể sau một năm có thể sau 2 năm có thể sau 3 năm cổ phiếu lại vượt qua cái đỉnh chúng ta bán ra lên vượt qua có thể phần trăm phần trăm và chúng ta lại dẫn đến bị tiếc vậy bao nhiêu anh chị em đã từng ở trạng thái như vậy thì có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ bao nhiêu anh chị em đã từng như vậy ạ thì có thể để chia sẻ đúng không ạ có thể chúng ta đã bị từng như vậy tức là lên chúng lại tiếc lên lại tiếc lên lại tiếc lên lại tiếc và tất cả những điều đó nó dẫn đến chúng ta gì ạ chúng ta mãi mãi trở nên gì ạ không biết mất phương hướng mất phương hướng bởi vì chúng ta chúng ta quay trở lại chúng ta tiếc những gì chúng ta đã mất đúng không tiếc những gì chúng ta mất như thực tế là chúng ta đã 3 năm rồi hai năm rồi chúng ta vẫn cứ tiếp tục mua lỗ tiếp tục bị lỗ và bây giờ cổ phiếu lên chúng ta tiếp và câu chuyện đó nếu một ai đó lại một số bạn có thể những người bạn của ta có thể một số bạn môi giới là chị cứ để đấy như là vừa rồi thị trường giảm rất sâu đúng không thị trường giảm rất sâu như này thì một số bạn đến đây bán bảo nếu mà trong trường hợp mà để đây thì cổ phiếu có thể chúng ta đến bây giờ chúng ta hòa vốn hay không và câu chuyện nó cứ tiếp tục như vậy câu chuyện nó tiếp tục như vậy thì Dũng đang chia sẻ cho anh chị em một số các tố chất nữa kỷ luật thì luật ạ nghe thì có thể rất là là là là chuẩn vậy chúng ta thấy là anh chị em cái kỷ luật đấy ạ kỷ luật được không kỷ luật ba năm mươi bán được không mua một cổ phiếu không cần biết ạ thì hãy kỷ luật ba năm mươi bán hoặc là một cổ phiếu chúng ta nói rằng hãy kỷ luật 25% bán ra nhưng trong khi đó có những cổ phiếu nó tăng đến 25% có những cổ phiếu nó tăng đến 3 trăm phần trăm có những cổ phiếu nó tăng nhiều hơn 200 300 phần trăm hoặc nhiều hơn con số đó vậy kỷ luật kỷ luật như nào vậy kỷ luật nó đến từ đâu đúng không thế tại sao có những cổ phiếu kỷ luật khi mà chúng ta thiết lập một cái kỷ luật thì chúng ta phải nắm rõ được bản chất của chúng ta chúng ta phải chọn cho mình một cái hệ thống đầu tư phù hợp với tính cách hệ thống đầu tư phù hợp với tính cách đúng không thì chúng ta còn rất nhiều cái khác này hay là kiên nhẫn kiên nhẫn với kỷ luật nó có thể là hơi giống nhau ở một cái góc độ nào đó một số cổ phiếu chúng ta cần phải gì ạ khi mà chúng ta kỷ luật hay là chúng ta kiên nhẫn có thể là kéo dài đến 3 năm chúng ta chưa bán nhưng có những cổ phiếu có thể kéo dài hai ba tuần thì nó bán rồi vậy cái kỷ luật cái kiên nhẫn nó nó gì ạ Đấy, kiên nhẫn kỷ luật đến từ cái việc mà chúng ta hiểu biết đến từ chúng ta hiểu biết cái sự hiểu biết và trong đầu tư chúng ta thấy là có rất nhiều các hệ thống phương pháp khác nhau vậy những cái phương pháp đó những cái hệ thống đó anh chị em cần phải nắm rõ được cái gì ạ nắm rõ được cái gì ạ khi mà chúng ta có hệ thống có phương pháp thì chúng ta cần phải nắm rõ là cái hệ thống phương pháp nào phù hợp với hành vi tính cách con người của mỗi chúng ta có một số anh chị em giả sử bây chúng ta đây là nếu chúng ta có đầu tư 50 triệu 100 triệu thì nếu chúng ta đầu tư dài hạn đầu tư giống ngài Warren Buffett thì bao giờ chúng ta mới thể giàu có được đó, bao giờ chúng ta giàu có được đúng không chúng ta không thể giàu có được mấy 50 triệu đến 100 triệu mà đầu tư dài hạn được anh chị em mãi mãi chỉ là con số không bởi vì để tạo ra cái lợi nhuận như vậy để tạo ra chiến lược như vậy nhưng có rất nhiều người lại thấy cái điều này đầu tư và cầu nguyện làm sao thị trường ngài Warren Buffett thì mỗi một năm ngài chỉ đầu tư trung bình lãi khoảng 20 25 vậy chúng ta có cơ hội để chúng ta lãi lợi, lợi nhuận và bao nhiêu lâu có lãi kép cái thứ hai nữa là cái việc mà ngài mỗi một ngày là ngài đọc đến 50 trang sách ạ 50 trang sách à, 50 trang sách đến gì ạ 500 trang sách ạ 500 trang sách để nghiên cứu từng cổ phiếu vậy chúng ta có làm điều đó không anh chị em có làm điều đó đâu chả làm điều đó mà lại mong muốn kết quả giống người ta điều đó là rất nực cười rất nhiều anh chị em thực sự là nực cười khi mà chúng ta chẳng nghiên cứu gì cả bảo, bảo em lại mô phỏng giống ông này Warren Buffett những điều đó nó không bao giờ có thể xảy ra đúng không với việc người ta làm những cái việc bản thân chúng ta có làm gì đâu mà chỉ mong muốn là cổ phiếu phi phím cổ phiếu để chúng ta kiếm không có chuyện đó đâu ạ à, ok và chúng ta còn rất nhiều các yếu tố khác nữa nhưng anh chị em cần nhớ này này trong mọi các cấu chất con người anh em ạ đó chính trực cái chính trực đó là phần quan trọng nhất quyết định bất cứ thành công của mỗi chúng ta bởi vì khi chúng ta chính trực đặc biệt là với chính bản thân mình chúng ta nhận ra những điều chúng ta bị sai chúng ta nhận ra như là chịu trách nhiệm với chính bản thân tất cả những cái kết quả chúng ta mỗi một lần chúng ta sai chúng ta nhận trách nhiệm với chính bản thân chúng ta để chúng ta để cai gen chúng ta thay đổi đúng không chúng ta làm cái gì đó chúng ta cần phải tuân thủ tuân thủ quy luật nó cũng chính là chính một cái phần trong chính trực bản thân đúng không tất cả những cái gì nó đến với chúng ta chúng ta đón nhận bằng trách nhiệm bởi vì này mọi cái phương pháp mọi hệ thống nó sẽ có những cái lỗ hổng anh chị em không thể nào học những phương pháp anh chị em có lợi nhuận ngay anh chị em không thể nào học những phương pháp mà anh chị em có kết quả ngay chính vì vậy chúng ta luôn luôn để dạ, nhìn nhận mọi thứ mang tính chất khách quan nhất để để để, để để tập trung vào để thay đổi để cai gen và chính quá trình nhận trách nhiệm chịu trách nhiệm đúng không chịu trách nhiệm với những cái hành vi của mỗi chúng ta nó đấy chính là cái bài học và mỗi cái bài học mà chúng ta có trong đầu tư đó, nó sẽ giúp chúng ta trưởng thành nhanh hơn thay vì anh chị em tiếp tục đi đổ lỗi vì trong trường trường hợp chúng ta thấy rằng là thị trường nó có gì ạ không phải lúc nào nó cũng có gì ạ cổ phiếu tốt nó giống như anh chị em theo dõi chương trình của Dũng Dũng tin chắc rằng là cái số lượng cổ phiếu mà Dũng đưa ra trên thị trường chia sẻ trên thị trường thì nếu chúng ta để theo dõi một thời gian thì nó phải đúng đến 7 đến 80 phần trăm nhưng có thể có 20 phần trăm nó gì ạ nó bị sai thôi chúng ta sẽ tập trung vào cái sai tập trung vào những cái cái gì ạ nó gì ạ có vấn đề thay vì chúng ta nhìn về những cái vấn đề sai á bằng cách chính trực đó chúng ta nhìn cái gì ạ đó là phản ứng chúng ta như thế nào chúng ta phản ứng cái vấn đề sai như thế nào để chúng ta rút ra những bài học những cái bài học đó là những cái bài học mà chúng ta có thể thay đổi cuộc sống chúng ta chẳng hạn như giai đoạn này chúng ta thấy là thị trường đang sideways anh chị em nhìn thấy thị trường đang sideways việc thị trường đang sideways đi ngang như này thì nếu cái bài học hôm trước Dung chia sẻ chúng ta sẽ nhìn thấy là trong những giai đoạn này anh chị em đã thấy rằng là thị trường nó cũng giảm rất nhiều giảm như này nhưng với những cái bài học mà Dũng luôn luôn chia sẻ anh chị em đó là luôn luôn có những cơ hội cổ phiếu đang ở chỗ này và anh chị em cứ quan sát xem là có bao nhiêu cổ phiếu đã chạy và tăng tốc trong đoạn này và chúng ta kiếm được bao nhiêu phần lợi nhuận đây là những cổ phiếu anh chị em có thể thấy có thể trong một vài phiên vừa qua cổ phiếu này có thể bị điều chỉnh và chúng ta cảm giác là chúng ta bị bị mất một cái phần nhưng nếu chúng ta nhìn về thị trường khi mà chúng ta tham gia ở đây thị trường thì vẫn tiếp tục sideways ở trên này trong khi đó cổ phiếu chúng ta nó đã có mức lợi nhuận khá là cao đấy là cái gì ạ đúng không đó là cái mà chúng ta cần nắm giữ thế thì với câu hỏi là đặt ra là nếu anh chị em là vi phạm là cắt nhưng một số anh chị em hỏi là nếu anh chị em đầu tư giá trị à, những cái cổ phiếu đầu tư giá trị thì cái vi phạm của chúng ta là bao nhiêu để chúng ta cắt lót ạ chúng ta có thể đo lường được theo các anh chị em là nếu cái cổ phiếu đầu tư giá trị với anh chị em như thế nào anh chị em cắt lót nếu anh chị em nói về kỷ luật ạ à, anh chị em có thể chia sẻ không ạ bạn à, duy sĩ à, xin cảm ơn ạ à, sửa sai cái này rất tuyệt vời nhưng bây giờ nếu giả sử như là à, chúng ta có một cái đầu tư giá trị thì nếu chúng ta đặt ra câu hỏi là cái hình dung trong đầu chúng ta là có cho cắt bao nhiêu ạ cắt bao lót bao nhiêu ạ? chúng ta sẽ cắt lót bao nhiêu à, đúng không à, thế bây giờ cắt lót bao nhiêu nếu chúng ta đầu tư giá trị một cái chiến lược đầu tư giá trị thì chúng ta cần phải đo lường là nó cắt lót 50 phần trăm hay là 30 phần trăm hay 20 phần trăm nếu giả sử chúng ta để cổ phiếu cắt lót đến 50 phần trăm thì rõ ràng chúng ta phải lãi 100 phần trăm mới hòa vốn và nếu chúng ta lại nghĩ xem một một cái khoản lợi nhuận mỗi một năm chúng ta mong muốn là 25 30 phần trăm thì bao lâu chúng ta bị hòa vốn nếu chúng ta bị lỗ 50 phần trăm anh chị em có đặt ra được câu hỏi đấy không ạ có hiểu câu hỏi không ạ tại vì chúng ta không bao giờ nhìn vào chính bản thân chúng ta để chúng ta gì ạ chính trực với chính bản thân chúng ta đừng có nói chính trực với ai cả hãy chính bản thân chúng ta đi ạ đúng không thế thì bây giờ bao giờ thế thì không thâu tóm doanh nghiệp bây giờ chúng ta nghĩ chúng ta có thể thâu tóm doanh nghiệp ở Việt Nam không tiền chúng ta là bao nhiêu mà chúng ta có thể thâu tóm được câu chuyện chúng ta có bao nhiêu để chúng ta thâu tóm được nên rõ ràng nếu chúng ta muốn mua một cổ phiếu chúng ta cần phải biết chẳng hạn đây là những cái điểm mà Dũng có thể tham gia vào cổ phiếu này đây chẳng hạn đấy nhưng có thể một lý do đó thị trường chung nó xấu cổ phiếu bị giảm đấy sẽ có thể bị cắt lót một phần ở đấy và trong quá trình cắt lót thì nếu xu hướng lên lên có thể tham gia ra lại bất cứ lúc nào khi cổ phiếu quay trở lại và những câu chuyện này nó luôn xảy ra nó luôn xảy ra với những giai đoạn khác nhau chẳng hạn có chúng ta ở giai đoạn này thị trường lao dốc cổ phiếu tăng rất mạnh nhưng khi bắt đầu nó tạo ra một cái xu hướng tăng chúng ta lại tiếp tục đeo bám đây là những chiến lược chúng ta gọi đeo bám đeo bám mà khi chúng ta dùng sử dụng chiến lược đeo bám này những nhà tạo lập big boy họ không thể nào có thể họ không thể nào có thể gì ạ rũ bỏ chúng ta được bởi chúng ta đeo bám cho họ đeo bám cho họ đấy là cách mà chúng ta nhận ra quan trọng là chúng ta làm sao để chúng ta biết điều chỉnh cổ phiếu này liệu nó điều chỉnh chưa những khối lượng lớn như này thực ra khi một cổ phiếu khi nó vượt qua những cái đỉnh lên thế này những cái khối lượng lớn rất lớn này thì khi nào nó kết thúc cái giai đoạn điều chỉnh nha khi nào nó kết thúc giai đoạn điều chỉnh thì đây là một cái bài câu hỏi mà có rất nhiều anh chị em cần lưu ý Đấy, lưu ý chúng ta lại tiếp tục quay trở lại vn 30 hay là chúng ta nhìn thấy vn index cũng tương tự như vậy quá trình sideways này nó luôn luôn có những cơ hội dành cho chúng ta có thể hôm chúng ta nhìn thấy hai ba hôm cổ phiếu giảm hoặc là chúng ta nhìn trước đó thì cổ phiếu cũng giảm rất nhiều và chúng ta cũng thể quan sát trong quá trình hành hình thành của xu đi lên thì anh chị em cũng thấy rằng nó cũng có những đợt giảm rất mạnh Đấy. có những đợt giảm mà chúng ta thấy rằng giảm rất là sâu như này thì câu hỏi đặt ra là với những đợt điều chỉnh như này nó là cơ hội đúng không cơ hội hay là thử thách hay một số anh chị em đây ạ à, chúng ta thấy là mai sàn đồng loạt từ khi mà chúng ta thấy nó có những câu nói một cách vô trách nhiệm như này thì thực ra chúng ta sẽ như thế nào bởi vì đây là những câu nói vô trách nhiệm Dũng không biết là bạn là ai nhưng đấy là câu hỏi vô trách nhiệm đúng không vô trách nhiệm bởi vì khi mà chúng ta làm nếu chúng ta đã có gì để đo lường là mai sàn hàng loạt câu chuyện là như vậy có thể câu hỏi nói của bạn là đúng những cái việc mà chia sẻ chúng ta không có một cái căn cứ thì đấy thì à, trong chúng ta nói là sự chính trực nó nằm ở đó đấy ạ chúng ta vô trách nhiệm đúng không phán xét một cách gì ạ à, thiếu căn cứ thì dẫn đến một cái tình trạng có thể nó ảnh hưởng nó ảnh hưởng với chính con người chúng ta à, tâm động thì ý khởi đúng không dẫn đến là có bao nhiêu anh chị em đang ngồi đây khi mà chúng ta chém gió hay làm cái gì đó bị sai nó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ khác ờ, về cơ bản thì uh, có lẽ chúng ta sẽ yeah, dạ, cần phải nhìn nhận một số thị trường cổ phiếu đây là các bạn thấy rồi trong quá trình đi như này đó là do các ngành các cổ phiếu tạo nên các bạn nhớ nhỉ do các ngành các cổ phiếu tạo nên thế thì nếu cái quá, quá trình mà đây nó gặp đỉnh và nó quá trình tích lũy như này đây là quá trình tích lũy cần thiết trước khi có thể đi lên có nhiều trường hợp nó bị rũ bỏ rất sâu đây chúng ta gọi có nhiều trường hợp nó bị rũ bỏ rất sâu trước khi lên đây là những trường hợp rũ bỏ rất sâu đấy các bạn nhìn này có thể nhìn này khi nó thậm chí là vượt qua đây. và những cái đợt vượt qua này đấy, nó là vượt qua này và phần lớn các chuyên gia các nhà tạo nhà đầu tư hôm cái này Dũng đã có chia sẻ một lần rồi người ta nói là đây là một đợt cú giảm rất là sâu và dẫn đến một cái tình trạng là các chuyên gia nhận định là nhiều nhà đầu tư đã bán hết cổ phiếu vì chúng ta không hiểu rõ ờ, không đủ rõ thì chúng ta ấy, không đủ rõ thì chúng ta thấy rằng bán hết ra hoặc là những cái giai đoạn như này người ta cũng bán hết ra nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là cả một cái xu hướng chúng ta đầu tư không thể đầu tư trong một ngày mà chúng ta đầu tư phải theo xu hướng Đấy, xu hướng thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn về góc độ nào đó cũng sẽ có thể chia sẻ cho anh chị em một vài cổ phiếu để anh chị em có thể lấy nhìn góc độ đầu tiên ạ cổ phiếu đầu tiên anh chị em có thể nhìn nhận là FPT những điểm nhấn dấu ấn FPT này nó rất là khỏe bởi vì trong quá trình tích lũy này đây quá trình tích lũy một cái thời gian rất là dài chúng ta tính theo hàng tuần 4 tuần thì những dấu ấn về khối lượng lớn này với câu hỏi đặt ra là vậy cổ phiếu này đã phân phối được chưa cổ phiếu này đã phân phối được chưa khi chúng ta biết rằng cái cổ phiếu này đã phân phối được chưa câu hỏi đặt ra như vậy vậy chúng ta phải đặt tự đặt ra câu hỏi tại vì Dũng không muốn là Dũng nói để anh chị em có thể tin hay không tin quan trọng là chúng ta đặt câu hỏi là việc mà với những cái đợt rũ bỏ siết chặt tạo ra cái hình tích lũy thì cái việc mà khối lượng lớn như này thì liệu nó có thể phân phối ra hàng loạt à, các cổ phiếu ở đây được chưa câu hỏi thứ hai là vậy trong tất cả những giai đoạn này thì tín hiệu nào là tín hiệu phân phối câu đặt hỏi là thật ra là cái tín hiệu nào là tín hiệu phân phối cái kỹ thuật nào là kỹ thuật phân phối chúng ta chả hiểu thế nào là phân phối thì chúng ta vẫn cứ kết luận là phân phối gọi là thế nào hay là chúng ta chả hiểu gọi thế nào là sideways đấy bây giờ thị trường đi lên như thế này cũng là điều chỉnh như thế này cũng là điều chỉnh như thế này cũng là điều chỉnh vậy điều chỉnh thế nào là điều chỉnh đúng không với khái niệm điều chỉnh hay khái niệm tích lũy nó cũng tự, tương tự như vậy có nhiều người thì coi những cái kênh dưới này đây là quá trình tích lũy với Dũng thì những cái cổ phiếu mà nó đang trong thị trường đang trong quá trình lao dốc đây gọi là lao dốc yeah, thị trường đang lao dốc đấy, đấy lao dốc thì cái quá trình này Dũng không muốn gọi là tích lũy đấy. À, mình Dũng có thể gọi là đi ngang thì đúng hơn tại vì quá trình tích lũy như này nó lại rơi quá trình tích lũy đi này nó lại rơi quá trình mà đi xuống này, này thì thường nó không mang hàm ý tích lũy nha chị nó không mang hàm ý tích lũy trong kênh đi xuống kiểu này nó không mang hàm ý tích lũy nhưng ngược lại quá trình như thế này nó lại mang trong xuống đi lên này thì những cái quá trình này nó lại mang hàm về tích lũy nên khái niệm tích lũy nó rất là gì ạ à? thực tế trong phân tích kỹ thuật nó không rõ ràng nên một số anh chị em cứ thấy rằng là đi ngang gọi là tích lũy Đấy, đi ngang như này trong một kênh xuống đi lên thì chúng ta gọi là tích lũy còn trong một kênh xu hướng đi xuống thì có thể nó mang tính chất là phân phối dần ra anh chị em đã hiểu hiểu hiểu khái niệm này chưa mấy câu hỏi lại tại sao trong một cái xu đi lên đi lên thì nó mang tính chất tích lũy và trong một siêu đi xuống thì nó mang tính chất phân phối nhiều hơn câu hỏi là tại sao hãy trả lời câu hỏi tại sao thật kỹ vào đó tại sao như vậy đó tại sao như vậy bây giờ nha chúng ta nhớ là trong đầu tư thì nó gì ạ? cái chiến lược đó là chiến lược tức là về toàn bộ chiến lược đó là quy luật cung cầu đó là những chiến lược nó tuân theo quy luật cung cầu thế một cổ phiếu để mua được thì rõ ràng các nhà đầu tư tổ chức họ phải thu gom thu gom vậy khi mà các cổ phiếu được thu gom thu gom đến lúc là cạn kiệt đến lúc mà không còn ai mua nữa thì cổ phiếu sẽ tự động tăng có phải không chúng ta gọi là chúng ta vơ vét toàn bộ tài sản nếu anh chị em vào siêu thị chúng ta thấy rằng vào những ngày đầu covid đầu tiên đó, anh chị em vơ vét toàn bộ gì à, tài sản toàn bị lúa toàn bị gạo toàn bị gì ạ à? toàn bị gì ạ à? toàn bị tất cả thực phẩm trong gì à? trong siêu thị thì chúng ta thấy là bên ngoài bắt đầu người ta có xu hướng là bán giá cao hơn rất nhiều ngược lại trong một xu hướng thì ạ à, người ta đang có ế nhưng mà rồi chúng ta thấy là cái việc mà rau xanh đang bị ế cái việc gì ạ à, bưởi đúng không bưởi những cái hàng thực phẩm thiết yếu ổi vừa rồi bán rồi nhậu cứ hỏi anh chị em ổi bốn nghìn bốn nghìn rưỡi một cân ạ bốn năm mươi nghìn một yến ổi cái việc của xu hướng ổi đi ngang đi ngang vậy tiếp tục lại rơi tiếp tục như vậy nếu anh chị em có ôm những cái món đấy vào thì anh chị em có lời không ạ trong một xu đi ngang mà chúng ta bảo à, giá đang tích lũy giá ổi đang là dao động ở dưới 4.000 và hôm sau xuống còn 2.000 mà lại tiếp tục đi dao động 2.000 bảo nó lên không có chuyện lên đâu ạ khó rất khó để lên rất khó để lên nên chúng ta đưa gì ạ những cái thực phẩm về sinh hoạt hàng ngày để xem cái quá trình tích lũy phân phối như nào còn nếu cho ta thấy rằng ở trên thị trường thế nào người ta gọi là tích lũy những cái mẫu hình đưa mẫu hình tách tay cầm một cách trà lan mà chả hiểu nào là mẫu hình tay cầm mẫu hình tách tay cầm nó không bao giờ sử dụng nha anh chị em này mẫu hình tách tay cầm hoặc các mẫu hình khác không bao giờ sử dụng trong phân tích thị trường chung anh hiểu không anh em hiểu tại vì trong phân tích thị trường chung nó có rất nhiều các cổ phiếu rất nhiều các dòng khác nhau nên ứng dụng mẫu hình tách tay cầm hoặc một vài mẫu hình khác trong phân tích về VN gì ạ à, 30 hoặc VN Index đúng không thì cái quan trọng là chúng ta không đưa cái đấy vào được ông Guillermo Nell ông sử dụng cái cổ phiếu đó cho chiến lược đầu tư tăng trưởng của ông á, Đúng cho chiến lược đầu tư tăng trưởng đó nên những cái cổ phiếu mà đầu tư giá trị thì nó lại không nằm trong chiến lược của cái mô hình tách tay cầm của William O'Neill nhưng về cơ bản thì rất nhiều các chuyên gia cơ bản rất nhiều các bạn không hiểu rõ được ứng dụng một cách lung tung nên dẫn đến nó sai lầm và rất nhiều nghe người nghe bị sai đi và chúng ta đi chúng ta kết luận à, bắt đầu chúng ta kết luận thì dẫn đến là chúng ta sẽ gặp rủi ro thế câu hỏi là đặt ra là ở trong giai đoạn này Dũng không biết là thị trường mai nó lên nó xuống câu hỏi đặt ra là không thể biết được mai nó lên nó xuống chỉ biết rằng là những cái cổ phiếu như là FPT này đó là những cổ phiếu rất là tuyệt vời bởi khi nó rơi rất là mạnh đúng không hôm trước nó rơi rất mạnh chúng ta nhìn về hành vi đấy anh chị em nhìn về hành vi đấy. chúng ta sẽ nhìn là trong đoạn này chúng ta tập trung vào nhóm cổ phiếu thay vì tập trung vào gì ạ vì phân tích quá ở thị trường chung bởi thị trường chung nó vẫn tiếp tục sideways nó có thể tiếp tục rũ bỏ sau đó nó hồi và nó tiếp tục đi lên nên chúng ta cứ nhìn thị trường chung là chúng ta sẽ đau khổ bởi vì chúng ta sẽ thấy là không biết rằng mua cổ phiếu nào trong suốt quá trình tích lũy sideways này đúng không anh chị em thấy không nên nếu anh chị em đã nghe theo dõi trong suốt thời gian vừa qua thì anh chị em đã thấy là chúng ta đã có rất nhiều tiền khi ứng dụng những cổ phiếu như cổ phiếu N VNE chẳng thế đấy chúng ta thấy là hôm trước Dũng đã hướng dẫn anh chị em mua ở điểm này hôm nay chị em bán ra hết đi ạ có lợi nhuận chưa đúng không bán ra hết có lợi nhuận chưa dù là cái phiên này đến phiên này cần phải bán đúng không chúng ta thấy không ạ thế thì rõ ràng là chúng ta thấy là thị trường chung nó có điều chỉnh nhưng cổ phiếu này vừa qua nó vẫn có lợi nhuận thì có phải nếu chúng ta nhìn về thị trường thì rõ ràng cái giai đoạn này này nó giống như cái thị trường của chúng ta không nó tích lũy sideways những cái việc ở vùng này nó biến động hẹp Đấy, những cái biến động hẹp này Dũng biết rằng là cái cơ hội cho cổ phiếu tăng mạnh Đấy. căng mạnh Đúng không Đấy, đây là những cơ hội đây một số bạn hôm nay Dũng ngồi ở, ở một cái, cái quán thì chia sẻ một cái bà bạn bạn sau đó bạn mua rất nhiều bạn mua bạn bảo khách bạn mua rất nhiều và khi khách bạn mua rất nhiều thế thì bạn thấy là giỏi quá tại vì hôm sau nó tăng ngay và họ sẽ thấy đây là một chuyên gia rất là giỏi nói phán phát cổ phiếu lên luôn ạ Đấy. và cái này có thể chúng ta sẽ bị mắc sai lầm bởi vì lần sau nó lại không lên thì sao lần sau cổ phiếu khác nó không lên thì sao bởi vì tất cả không phải cổ phiếu nào nó cũng lên đấy thì bây giờ câu hỏi chúng ta lại đặt ra là tại sao cổ phiếu FPT nó lại xấu đi đấy, chúng ta đặt ra là tại sao cổ phiếu FPT nó lại xấu đi đấy. chúng ta dựa vào đâu để biết là cổ phiếu FPT nó lại xấu đi à, chúng ta sẽ phân tích một vài cổ phiếu đấy cũng sẽ dành thời gian để phân tích một vài cổ phiếu để anh chị em nhìn từ góc nhìn khác tại sao nó như vậy chúng ta đặt ra câu hỏi này đây Dũng sẽ phân tích kỹ cho anh chị em này cái góc nhìn đầu tiên là những cái dấu ấn đây là cái dấu ấn đầu tiên những cái đợt mà khi mà cổ phiếu đây chúng ta gọi là hai cái đáy nhỏ này cái điểm nhấn này thì nhấn đầu tiên một cái quá trình mà tích quỹ ở đây 4 tuần trong VSA nó gọi là biên độ thu hẹp tức là những cái biên độ thu hẹp này nó thể hiện là cổ phiếu này đang được thu gom đến một giai đoạn nó nhất định nào đó thì cổ phiếu Ờ, thu gom một giai đoạn nhất định nào đó thì cổ phiếu đã gần như là hết hàng anh chị em nhé khi mà cổ phiếu gần hết hàng thì cái việc kéo lên với khối lượng lớn là chuyện tất yếu phải xảy ra tuy nhiên cái khối lượng lớn tất yếu phải xảy ra thì sẽ còn rất nhiều nhà đầu tư khốn khổ họ đã bị thua lỗ ở những vùng này họ đợi lâu quá họ bị thua lỗ ở này và những nhà đầu tư đó họ cần phải bán ra trong vùng này nhưng tuy nhiên thì có một số anh chị em cố thủ không muốn bán ra chính cái việc cố thủ không muốn bán ra nên cái việc rũ bỏ là chuyện tất yếu xảy ra và quá trình rũ bỏ này chúng ta quan sát là thường nó sẽ quay trở lại test lại cái đỉnh này đây là những cái đỉnh này đây chúng ta nhìn thấy đỉnh này đây là quá trình test lại những đỉnh này khi nó test lại cái đỉnh này để đo lường xem là cái cổ phiếu nó có tốt hay không tốt vậy câu hỏi đặt ra là thị trường nó giảm như hôm qua thì dạ, với một cái khối lượng đây là khối lượng không bằng hôm nay khối lượng gia tăng à, thị trường giảm à, cổ phiếu giảm với khối lượng thì câu chuyện ở đây là hôm nay khối lượng gia tăng có thể hơn hôm trước nhưng là giá cổ phiếu không giảm à, giá cổ phiếu không giảm và thị trường hiện nó lại đang giảm điểm vậy cổ phiếu này có mạnh hay là yếu anh chị em thì phân tích tại thời điểm này thôi nhá tại thời điểm này nó mạnh hay là yếu thì comment cho Dũng là một là anh chị em là mạnh hai là phải là yếu thì phân tích ạ chúng ta nhìn về hành vi này khối lượng lớn đúng không giá không giảm hôm qua là khối lượng nhỏ giá lại giảm tức là chúng ta dựa vào quy luật cung cầu anh chị em nhỉ dựa vào quy luật cung cầu tức là nếu một cái lượng cung bán ra rất là mạnh những cổ phiếu thì giảm cùng là như thế nhưng lại khối lượng lại cùng cung cái lượng đấy và khối lượng lại không giảm khối lượng bán ra mà giá không giảm vậy cổ phiếu này tại thời điểm này tại thời điểm này nó mạnh hay là yếu đơn giản thế thôi em đấy phân tích nó phải như vậy chứ chúng ta tự nhìn tự đánh giá được nó mạnh hay là yếu cùng là một lượng ổi rất là lớn bán ra thị trường thì giá ổi giảm nhưng bây giờ cùng lượng lớn như vậy bán ra giá những không giảm mà thậm chí là có dấu hiệu tăng vậy tại thời điểm này nó mạnh hay yếu thì để chúng ta biết rằng sau khi chúng ta nhìn được nhìn cái điều này nhá sau khi chúng ta nhìn được cái điều này thì chúng ta cần phải gì ạ tính cái sự xác nhận nữa thì lúc này anh chị em có thể tham gia thì tất cả các nhà đầu tư khốn khổ này đây là một số khốn khổ bị rũ bỏ ra đấy hết thì khi mà khốn khổ rũ bỏ ra thì cái việc mà xác nhận ở những phiên tăng này thì đây chính là lúc mà cổ phiếu sẽ tăng và độ an toàn cực kỳ là hay đúng chưa đấy chúng ta thường chúng ta bị mất mát ở đó chúng ta nhìn những cái cổ phiếu như này anh chị em đã thấy rằng cái Dũng cũng chia sẻ chúng ta đây đây một dạng như này có rất nhiều anh chị em sau đó bị ói ra hết ở đây ạ và sau đó thì gì ạ cổ phiếu lại tiếp tục lên và anh chị em nhớ cái đoạn này Dũng bảo là như nào chưa Dũng có nói anh chị em là cái cổ phiếu này nó sẽ lên từ từ nó không đi nhanh được ai còn nhớ này không ạ nếu có nhớ thì phân tích cho Dũng đã nhưng mà cái cổ phiếu này nó không lên được nhanh đâu nó sẽ đi rất chậm nên Dũng bảo là nếu anh chị em thời điểm này Dũng có nói là có mua cổ phiếu này thì hạn chế mua đấy anh chị em theo dõi có mua cổ phiếu đấy thì hạn chế mua hãy tìm cổ phiếu khác bởi vì nó chạy chậm thì hãy tìm thằng nào nó chạy nhanh hơn thì mua đấy là lý do còn thời điểm này nó lại là lúc chạy nhanh bởi vì nó là cuối của chu kỳ của nó nên tính cổ phiếu này có nên đầu tư dài hạn không nên đầu tư dài hạn hay đầu tư ngắn hạn khi nó kết thúc chu kỳ thì hãy thoát nó ra đúng không khi nó chạy nốt kết thúc chu kỳ thì hãy thoát nó ra thay vì chúng ta lại tiếp tục mua vào đúng không giai đoạn cuối à, nó rất là nhanh đoạn đầu thì nó rất là chậm bởi vì đoạn cuối thì cổ phiếu nó nằm trong tay của big boy đúng không dài hạn hay ngắn hạn cái từ dài hạn đó nhá cổ phiếu từ dài hạn nó dành cho những người bị thua lỗ phần lớn là như vậy cũng không biết là có thể anh chị em sẽ thấy rằng là nó nó không phải tuyệt lắm nhưng chúng ta nhìn trên thị trường nhìn thị trường anh chị em sẽ thấy rằng số lượng như vậy sẽ thấy ngay ok trước chúng ta có một cổ phiếu này nữa đúng không cổ phiếu này nếu mà không nhớ trong danh mục Dũng bảo là cổ phiếu này hôm trước này đây là điểm mua chúng ta có rất nhiều điểm mua đây là điểm mua có thể điểm mua này sớm hơn ạ những cái điểm mua này khi chúng ta mua điểm mang mua này có thể chúng ta bị ao do thị trường chung nó xấu ao nhưng chúng ta có thể quay trở lại và tiếp tục gia tăng thêm vị thế ở đây hoặc là tăng thêm những vị thế ở đây và thường thì cổ phiếu sẽ gì ạ thường cổ phiếu sẽ kết thúc khi thị trường chạy nước rút nhiều anh chị em rất thấy là khi cổ phiếu ở đoạn này thì trường lên cổ phiếu không lên chúng ta thấy rất sốt ruột chúng ta thấy là, là trước khi lên nó bắt kiệt cái nguồn cung bắt kiệt cái nguồn cung trước khi lên đơn giản thế thôi chúng ta phân dũng phân tích thêm một vài cổ phiếu khác để anh chị em biết thế giới di động thế di động chúng ta biết rằng thường thì quá trình đây chúng ta gọi là giảm rất mạnh với khối lượng lớn đây là khối lượng lớn khi khối lượng lớn này thị trường những cái cổ phiếu này tích lũy sideways ở đây đây là tích lũy sideways cái khối lượng lớn này có thể cổ phiếu sẽ bị gãy trong phân tích kỹ thuật này cổ phiếu này có thể bị gãy xuống sâu hơn cái vùng này một chút nhưng nếu gãy sâu hơn khối lượng nó thấp hơn vùng này thì cơ hội hồi rất là mạnh nha cơ hội hồi rất mạnh nhớ này cái câu chuyện ở đây này anh chị em nhớ khối lượng ở đây lớn trong quá trình mình giảm giảm về cái vùng hỗ trợ này nếu bình thường là cổ phiếu bị gãy đường SMA 50 thì chúng ta thấy là có sự bán tháo ra có sức bán tháo ra khi có sức bán tháo ra nếu cái sức bán tháo này cái sức bán tháo này và khối lượng nó thấp hơn nếu thấp hơn một nửa ở đây càng tốt ạ hay một phần ba càng tốt thì cái quá trình hồi sinh nó sẽ là rất cao nha yeah, cái quá trình hồi rất cao nó còn nếu cái khối lượng nó gia tăng nó cao hơn khối lượng này cao hơn khối, khối lượng này nó khoảng bao nhiêu một triệu rưỡi thì khả năng cổ phiếu có thể đi xuống hoặc là nó sẽ khó để đi lên nên chính vì vậy chúng ta lưu ý là nếu bị gãy thì cái khối lượng về đúng vùng này đó là cái khối lượng chúng ta cần lưu ý hôm trước dung chia sẻ một số anh chị em là cái vùng này này có thể tạo ra vùng mua sớm nên anh chị em nhớ này tại vì cái này Dũng phải nói kỹ này khi một cổ phiếu tích lũy ở đây khối lượng nó ở mức cực kỳ thấp ở đây ạ à, cực kỳ thấp đây thì nó có thể tạo ra vùng mua sớm với điều kiện là cổ phiếu này phải xác nhận nếu không xác nhận thì chúng ta cũng sẽ không mua không bao giờ mua khi không xác nhận nên tất cả các điều kiện để chúng ta mua nó không mua trước ạ nếu một số anh chị em thấy nó rẻ chúng ta mua vào yeah. thì sẽ yeah, rất là nguy hiểm đấy là lý do chúng ta để ý thế bây giờ chúng ta sẽ để ý một chút này trong thị trường chúng ta thấy là có rất nhiều cổ phiếu vừa rồi này nó đã tăng những cổ phiếu như này là nó sẽ biến động lớn nên khả năng đi lên nữa là chưa lên được ngay vì dao động rất lớn dạ đấy nhưng khi nó vượt qua đỉnh như này khối lượng lớn như này thì cái khả năng kết thúc chu kỳ của nó sẽ còn lâu nha anh chị em khả năng kết thúc chu kỳ nó còn lâu nhưng chúng ta không có gì lo lắng còn những cổ phiếu Vietcombank là những cổ phiếu mà chúng ta thấy là khi mà nó gì dạ, sideways đi ngang chúng ta bắt đầu nó về những vùng cũ này nó đang đo lường Đấy, đo lường khối lượng lớn nếu nó lớn tiếp thì nó sẽ rất là nguy hiểm còn nếu mà tiếp tục nó nhỏ thì, thì cái cổ phiếu này nếu anh chị em thấy rằng là để nó đi lên được nó mất rất nhiều thời gian bởi vì nó đã dao động biên độ rất lớn ở đây và bây giờ nó mới thu hẹp lại thì chúng ta cũng cần là sự xác nhận đi lên trên này sau đó thì chúng ta dừng không mua xác nhận chúng ta cũng không mua không mua và đợi trong quá trình tích lũy lại lại Đấy không lại đây lúc này nó sẽ có cái điểm nhấn chúng ta mua ở phía này nếu này là kịch bản nó sẽ vẽ ra trước rồi tại vì cái điểm này nếu xác nhận đúng gọi là dấu ấn phải có dấu ấn thì nó mới ok đấy còn nhiều cổ phiếu khác nữa cũng có thể à, buổi tối hôm nay chắc là không chia sẻ hết được thì chúng ta nhìn thấy là ngày hôm nay thì tặng cho chúng ta một cổ phiếu thế thôi còn khi mà phân tích thì anh chị em lưu ý tại vì với những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ để anh chị em có thể thấy rằng là việc mà nhìn các cổ phiếu thì chúng ta biết rằng cổ phiếu mạnh hay yếu đây là một dạng cổ phiếu dấu ấn khối lượng tăng rất mạnh này những cái nền ngắn này dao động lớn cái đỉnh nó rất là là là là cao đấy cái đỉnh dao động rất là cao này còn chúng ta gọi là kẹt ở đây nhiều thì cái việc xác nhận này thường nó sẽ test lại để test lại test lại mà khối lượng ở đây rất là cao nếu test lại khối lượng cao thì nó lên đúng không ạ đây chúng ta tính được từ phiên này anh chị em có thể không? khi mà khối lượng ở đây cao thì cổ phiếu lên không lên không đây là chú, nếu giả sử chúng ta chưa biết phiên này chỉ biết hai những phiên này khối lượng cao lên họ một cổ phiếu khối lượng cao thì nó là cầu nó rất là nhiều đúng không cầu rất là nhiều cái nhu cầu nó rất là nhiều phía trên này thì cổ phiếu nó có lên nó thất bại anh chị em nha có lên thất bại nên một cái khái niệm đó là mua trước cổ phiếu nha mua trước cổ phiếu rất nguy hiểm có lên nó thất bại bởi vì chúng ta bị bị gì ạ khi chúng ta mua trước cổ phiếu đây mất chi phí cơ hội nha mất chi phí cơ hội bởi vì cổ phiếu này có thể nó không lên nữa nên cái việc đầu tiên là chúng ta cần gì ạ phải sự xác nhận còn cầu nó đang nhiều gom nó là nhưng quan trọng là trong quá trình hôm nay gãy này nó là gãy này chúng ta đo xem những cái điểm này gãy này điểm này khối lượng cao hơn điểm này điểm này sao điểm này cao hơn đây cao hơn Đấy, điểm này cao hơn thì chúng ta thấy là chúng ta cần phải gì ạ sau khi gãy này nó phải cần có sự hồi phục phục ạ tính theo nha sau khi gãy này nó phải hồi phục ạ tính sao? còn bây giờ chúng ta nhìn này đo lường với những điểm này đúng không? thì rõ ràng là cái khối lượng này nó còn cao hơn điểm này khối lượng đây nó còn cao hơn điểm này Đấy, khối lượng ở đây nó chỉ thật thấp hơn điểm này thôi anh chị mới hiểu không ạ đo từ đo khối lượng đấy thì cổ phiếu này chưa mua được đơn giản thế thôi chưa mua được nên khi mà Dũng đưa ra cái danh mục để anh chị em theo dõi thôi chúng ta lại cứ mua vào trước mua sớm quá là đây là cái chiến lược đầu tư rất là quan trọng đây đây là một cổ phiếu đây một cổ phiếu cuối cùng cho anh chị em tại vì một buổi tối này không thể chia sẻ hết được nên chúng ta thông cảm đây cổ phiếu cuối cùng anh chị em biết rằng là cái quá trình lao dốc này rất là mạnh lao dốc rất mạnh và khi quá trình hồi sinh hồi sinh đấy quá trình hồi sinh đây nếu cổ phiếu này cái cổ phiếu này quá trình này nó tạo ra sự phân phối thì có khả năng nó kết thúc nhưng quan trọng là cái quá trình này lại tạo ra quá trình tích lũy để tạo ra quá trình tích lũy siết chặt cái điểm nhấn dấu ấn lớn nhất ở đây chúng ta có khối lượng lớn rất nhiều người mua ở đây nhưng thường mua ở những vùng này là thất bại bởi vì nó có những nhịp đầu đầu tiên đó, thì thường nó sẽ bị kẹt đây là cái siết chặt đây à, nó sẽ bị gì ạ nó sẽ bị gặp những cái vùng này rũ bỏ gặp những vùng này rũ bỏ mà thậm chí còn một số ở đây người ta cũng bán ra chút lời nên cái quá trình nó cần phải rũ bỏ ở rũ bỏ đầu tiên chúng ta nhìn thấy là cái nhìn đầu tiên khối lượng làm sao rất là lớn và hôm sau nó có thể hồi sinh ngay SBT và thứ hai là hôm sau hồi sinh mà nếu khối lượng này nó đảm bảo tại vì Dũng nhiều lúc là Dũng không thể phân tích kỹ được cái cổ phiếu này anh em biết vì sao ạ bởi vì khối lượng này nó không có độ chính xác khi mà khối lượng không có độ chính xác thì cái việc mà phân tích kỹ cho anh chị em có thể nó bị bị bị vì làm sao bị ảnh hưởng một phần bởi vì cái khối lượng quy luật cung cầu nó chưa phản ánh đủ vì khi mà chúng ta bị sàn là vẫn bị nghẽn nên chính vì vậy thì dù là thế nào cho nữa thì chúng ta biết rằng khối lượng hôm nay cũng là khối lượng nhỏ mà khi khối lượng nhỏ thì cái việc anh chị em mua ở những cái vườn sau này thì cái độ an toàn rất cao vì đã đã có gì ạ cái điểm này điểm gì ạ anh chị em đã theo dõi kênh Dũng thì nhớ là là cái điểm này là gì ạ à? Dũng hay nói đấy là gì ạ à? một cổ phiếu có điểm gì ạ à? điểm điểm gì ấy? cái điểm nhấn hay là dấu ấn xuất hiện một điểm nhấn dấu ấn thì sau điểm nhấn test lại test lại lần nhất khối lượng lớn à, khối lượng lớn Đấy, xong kéo lên test lại thứ hai đúng không thì chúng ta thấy là đây chúng ta vẫn là điểm mua nhé điểm mua sớm Đấy sau điểm mua sớm dấu ấn thì chúng ta có điểm mua chính đấy là lý do tại sao anh chị em đầu tư nó đều phải có những cái nghệ thuật nhất định nên tại sao sẽ có những người người ta kiếm được rất nhiều tiền tại sao có những người lại không kiếm được tiền trong cái gì sideways nó có một cái nguyên tắc đó là nguyên tắc gì ạ 80 20 được chưa trong 1.000 cổ phiếu thì nó có 20 cổ phiếu là đáng quan tâm đấy à 20 phần trăm cổ phiếu đáng quan tâm trong 20% cổ phiếu đáng quan tâm thì dạ, nó chỉ có hai phần 20% cổ phiếu thì ạ có thể lên trong 20% cổ phiếu lên đó thì nó chỉ có 20 là cổ phiếu trở thành những cổ phiếu tốt nhất và 20 cổ phiếu tốt nhất đấy thì nó chỉ có 20% gọi là siêu cổ phiếu nên nếu 1.000 cổ phiếu để chia ra thì mỗi giai đoạn nó chỉ có khoảng 3 cổ phiếu gọi là siêu cổ phiếu thôi ạ đấy, khoảng ba cổ phiếu thì Dũng đấy là những cái mà anh chị em lưu ý cho Dũng nên chính vì vậy thì anh chị em thấy là trong rất tất cả rất nhiều cổ phiếu à, rất nhiều cổ phiếu thì anh chị em thấy là nó có những cái dấu ấn như này và anh chị em cũng đã thấy là vừa rồi Dũng chia sẻ rất nhiều cổ phiếu dấu ấn này thì khi nó sâu ấn như này thì vùng dưới là này nha. Dũng nói như thế thì anh chị em đã tự nghiên cứu vùng dưới này chính là cái vùng đệm nha. chị em là vùng dưới này là những vùng đệm vùng hỗ trợ rất là mạnh khi mà anh chị em mua đúng điểm mua ở đây sai nhưng mua nhưng một cổ phiếu đã tạo ra nền này thì đây chính là vùng hỗ trợ rất là mạnh nên cái điểm nhấn ở đây là cái điểm mà chúng ta có thể lên tàu sớm và sau khi test lại test lại kiểm tra cung cầu thì cái sự xác nhận mùa sau này chính là lúc mà chúng ta thấy an toàn Đấy, chúng ta cũng thấy có rất nhiều cổ phiếu tương tự như vậy ok đó là lý do tại sao anh chị em nếu có mua cổ phiếu anh chị em nhớ là quy tắc 20 80 là quy tắc mà có thể sau này tôi sẽ phân tích một cái danh mục cái một cái thị trường để chúng ta sẽ có những cái góc nhìn về quy tắc 80 20 thứ hai là trong mỗi chu kỳ thay quậy nó nó có khoảng 20 phần trăm cổ phiếu gì ạ à? đi ngược Đấy. 20 cổ phiếu sẽ không giảm 20 phần trăm cổ phiếu không giảm trong quá trình xoay quay và trong 20 phần trăm cổ phiếu không giảm giảm những cái Airways thì nó có khoảng 20 phần trăm cổ phiếu kiếm lợi nhuận trong 20 phần trăm cổ phiếu kiếm lợi nhuận thì nó có 20 phần trăm có thể là những cổ phiếu lợi nhuận rất cao chúng ta gọi là siêu cổ phiếu nên bất cứ cơ hội nào nếu mà đã sideways trong xuống đi lên thì nó vẫn có cơ hội chúng ta còn nếu mà trong đi ngang trong xuống đi xuống thì chúng ta gọi là cái khả năng thất bại cao nên Dũng chỉ mua cái đi ngang sideways trong xuống đi lên chứ không bao giờ mua sideways đi đi xuống nên chị em thấy là thường thì chúng ta thấy được đi học hay được nghe ai đó thì chúng ta thấy là đưa hai cái trạng thái là vào một nên dẫn đến là chúng ta làm sao không phân biệt thế nào là sideways thế nào là tích lũy đi ngang thế nào là dạ, kênh đi lên kênh đi xuống rất nhiều các phần nữa nhưng trong buổi tối hôm nay thì có lẽ là dũng chia sẻ đến đây là hết uh, dũng sẽ có những cái chia chia sẻ những cái những cái cổ phiếu những cái uh, um, chiến lược những video ngắn để anh chị em có thể nắm rõ được và nếu anh chị em nào mà chưa biết kiến kênh của Dũng thì có thể là đăng ký kênh của Dũng qua uh, kênh là Quang Dũng DVD hoặc là các bạn có thể đăng ký vào cái chơi kênh fanpage các bạn một số anh chị em biết là kênh fanpage page của Dũng á đó là đầu tư chứng khoán DVD à, hoặc là có thể đăng ký uh, và sát thủ đầu tư chứng khoán vì những kênh này thì ờ, tới đây Dung sẽ chia sẻ à, có rất nhiều các uh, món quà giả sử như là những cái video những cái sách mà trên thị trường không có à, và những tài liệu viết A những tài liệu khác nữa thì có thể trong một vài tuần tới có thể tuần sau đấy, kết thúc tuần này nhé, kết thúc tuần này tuần sau thì sẽ có những cái ấn phẩm đó Dung sẽ chia sẻ trên cái group trên cái ờ, cái thông báo thì anh chị em có thể xem ở trên gì ạ trên page của Dũng trên page đó, anh chị em có thể vào page là đầu tư chứng khoán DVD để thích trang để khi mà anh chị em thích trang thì những cái thông báo về gì ạ thông báo về <clears throat> như ờ, cái um, khóa học đầu tư bí mật đầu tư sẽ có những khóa học bí mật đầu tư chứng khoán dành cho các anh chị em đặc biệt là anh chị em mới bắt đầu hoặc là các anh chị em đầu tư lâu năm và vẫn bị thua lỗ thì vẫn nên học cái khóa học đấy khóa học đấy là khóa học miễn phí nhưng thực tế nó phải có giá trị rất là nhiều tiền bởi vì anh chị em đi học những khóa học khác ở các nơi Dũng cũng biết nhưng chắc chắn là sau khi chúng ta học xong khóa học đó đặc biệt là cái khóa học nó diễn ra sắp tới à, sắp tới sắp tới nó phải mất khoảng hơn một tuần nữa một tuần rưỡi nữa khoảng 10 ngày nữa bắt đầu diễn ra Dũng thông báo để anh chị em biết để vì có kế hoạch trong cái chương trình tới bởi vì rồi mỗi một cái chương trình về về bí mật đầu tư thì Dũng làm sao để cai gen cải tiến làm sao để chúng ta nhận diện ra là tại sao chúng ta lại bị thua lỗ suốt 5 đến 10 năm từ trước nay tại sao chúng ta đầu tư càng lâu năm lại càng bị thua lỗ thì tất cả nó sẽ được hé mở trong cái quá trình trong khóa học bí mật đầu tư và khi chúng ta học cái khóa bí mật đầu tư chúng ta biết có tư duy tại sao tư duy chúng ta từ trước nó đúng nó sai hoặc là chúng ta nghe mà ai đó trên thị trường à, ai đó có thể phím hàng hay ai đó có thể nói cổ phiếu là chúng ta có thể tự mình biết là đúng nó sai chứ đấy, tại vì chúng ta cần phải nắm rõ được thì những cái chương trình như vậy Dũng mong rằng là trong thời gian tới cũng được ủng hộ của tất cả anh chị em đúng không học thì chúng ta học về online trên Zoom và lần này thì nó khác lần trước là sau khi anh chị em đăng ký xong đấy, cái đường link thì có thể là trong một hai phiên tới nữa thì Dũng sẽ đưa đường link vào cái đấy để anh chị em đăng ký thì như lần trước thì anh chị em đăng ký xong thì anh chị em có thể là một số anh chị em khác vẫn hào và học được còn trong trường hợp này chúng ta đăng ký xong là chúng ta chốt danh sách sau đó thì anh chị em nào muốn đang học nữa thì phải tiếp tục qua khóa khác thì đây là chương trình Dũng muốn hướng dẫn cho anh chị em thứ nhất là chúng ta có tư duy đúng trong đầu tư thứ hai chúng ta biết rằng làm sao để chúng ta mô phỏng hóa để để chúng ta có thể đầu tư thành công tại vì đầu tư muốn đầu tư thành công thì chúng ta phải có chiến lược mô phỏng dạ, mô phỏng thứ ba nữa là anh chị em cần biết tiền nó đến từ đâu nếu anh chị em không chả biết tiền nó đến từ đâu cứ mua mua bán bán bản thân cái năng lượng chúng ta ờ, cái trường sinh trường năng lượng chúng ta đã đang ở cấp thấp thì mua đầu tư được lại lỗ được lại cuối cùng lại biến đi mất không biết là lý do tại sao đúng không và còn nhiều các phần khác nữa nên anh chị em cần lưu ý là đây là một khóa học Dũng nghĩ rằng là sau khi chúng ta học xong nha học xong thì anh chị em sẽ đánh giá như theo Dũng thì nó sẽ là tốt nhất trong những khóa học bí mật đầu tư ở à, khối khóa học mà chúng ta gọi là khóa học gọi là có thể anh chị em gọi là miễn phí anh chị em được học anh chị em cũng đi học tất cả dù anh chị em đi học tất cả các phương pháp khác các hệ thống khác nhưng Dũng tin rằng nó sẽ là những cái khóa học mà không ở đâu có cả nên nếu chúng ta chưa có thì có thể chuẩn bị trong thời gian sắp tới tại vì đây là một chương trình Dũng nghĩ là sẽ rất là tuyệt vời xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào những video tiếp theo và chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui xin cảm ơn